cá đi chả cá đi chả cá con mua cháy bí cầm con kiếm sạc cá chốt ủa sao sao mình có cá chốt vậy? ôi ôi cá chốt nó cứ lên được ba cá chốt với à, ba tôm sú các bạn kiếm nó thử ha Để cá chốt gì mà Đây còn cá chốt nữa nè Cô cà cua Cà ừ. cua con này lô lô lên lô có có tôm nhiều quá lên nè chốt à, đem cá chốt vô khoai xả ăn nha các bạn Ủa, cá chốt đâu nhiều vậy nè dạ, cá chốt có trứng không có giờ bẻ ra cá chốt này bữa nay à, chúng bánh ổ cá chốt rồi không ngờ cá chốt nhiều quá Itália Wel. Oh. lấy cái thùng này cái thịt tiền nó nhảy ra nè ra cái thầy có có à, video của mình đến đây là hết nha các bạn các bạn à, đăng ký kênh và nhấn vô cái chuông để à, nhận được video mới nha các bạn xin chào và hẹn gặp lại các bạn video tiếp theo